À, xin chào tất cả các bạn à, Hôm nay thì mình sẽ hướng dẫn các bạn làm cái mẫu hoa hồng như thế này Đây, là cánh hoa mà mình đã làm mẫu sẵn Thì à, các bạn à, để ý à, cho mình Ở cánh hoa này thì mình làm à, 4 trạng thái của hoa nhá à, Đầu tiên là à, tính ra cũng chỉ có 3 thôi uhm, Đó là cái phần búp hoa chưa nở à, và tiếp theo là phần búp hoa đã à, kiểu như là nó nhỡ nhỡ ấy, nó nở nó mới chớm nở thôi nữa là bông hồng à, ở đây thì là bông hồng à, nở cũng khá là to tiếp nữa là một bông hồng nở đều nhưng mà ở đây thì mình à, nở to nhất nhưng mà mình ở đây thì mình làm hơi ít cánh thì nó cũng không được to mà nhìn nó cũng giống giống cái bông uh, bông này nên là các bạn là uh, muốn thay đổi các ờ, kích thước của hoa thì các bạn là gắn thêm nhiều cánh hoa nha thì nó sẽ rất là đẹp ờ, ở đây mình sẽ hướng dẫn các bạn làm ờ, cánh hoa như thế này thì để làm được cánh hoa như thế này thì chúng ta cần một số nguyên liệu như sau à, đầu tiên là giấy nhún này à, giấy nhún thì à, giấy để làm hoa thì các bạn à, tùy chọn cái màu hoa mà các bạn à, à, định làm nhá đây mình làm hoa hồng đỏ nên mình sẽ chọn về nhún màu đỏ à, màu xanh để làm lá và làm đài à, và một số nguyên liệu khác như là à, băng keo sáp, màu xanh keo sữa à, à, kẽm cành à, thước kẻ à, và kẽm si này để chúng ta làm lá nhá. chỉ có một số và chỉ buộc à, chỉ có một số nguyên liệu như vậy thôi thì ờ, đầu, trước tiên thì mình sẽ hướng dẫn các bạn làm phần ờ, cánh hoa trước nha ờ, Các bạn à, à, chuẩn bị cho mình một tờ giấy à, nhún màu à, đỏ như thế này có kích thước khoảng bốn phẩy năm bốn phẩy năm nhân với ờ, ờ, nhân với 7 cm nha. À, tùy theo các bạn muốn làm ờ, hoa to thì các bạn làm cánh nó to hơn với kích thước nó to hơn nhé Thì à, chúng ta sẽ cắt tạo hình cánh hoa như sau. sau khi cắt tạo hình cánh hoa thì chúng ta sẽ được một cánh hoa như thế này à, tiếp đến là chúng ta sẽ các bạn sẽ dùng tay để kéo giãn cái cánh hoa này ra như vậy là chúng ta đã được ờ, một cái cánh hoa như thế này uhm, thì uh, để uh, làm cái phần à, làm cái phần uh, bút bên trong ấy thì các bạn ờ, làm cánh hoa nó nhỏ hơn một chút nha ở đây mình sẽ hướng dẫn các bạn làm cái cánh hoa nó cái búp hoa phần búp hoa ấy nó nhỏ hơn thì các bạn làm tầm 4 cho 4 cm ờ, nhân với 7 nhá tương tự như vậy thì ờ, các bạn cũng cắt cái phần cái phần hai lớp cánh bên trong cùng ấy thì các bạn cắt nó nhỏ hơn một chút nha hoặc là bằng cũng được nhưng theo mình thì nó nhỏ hơn thì nó sẽ đẹp hơn Đây, các bạn cũng dùng tay để kéo giãn nó ra như thế này à, rồi các bạn à, dùng à, sau khi cắt xong thì chúng ta sẽ được ba cái cánh như thế này thì các bạn sẽ dùng cái à, kẽm cành này hoặc bất cứ vật dụng nào mà các bạn cảm thấy nó phù hợp nhé thì các bạn uốn cong nó như thế này cuốn hai bên sau đó thì uh, cuốn nó ở giữa như vậy thì ờ, các bạn uh, sẽ với hai cái cánh mà mình đã cắt như này thì các bạn để nguyên nha các bạn uh, đừng uh, cuộn cánh như thế này thì uh, các bạn làm cho mình khoảng uh, 10 đến 15 cái cánh như thế này rồi các bạn cuộn lại nhá thì ờ, ở đây mình sẽ hướng dẫn các bạn làm cái bông uh, các trạng thái của cánh hoa của hoa nha thì ờ, đầu tiên thì chúng ta sẽ làm cái phần uh, hoa bên trong trước nha các bạn đặt cái kẽ cây kẽm như thế này hoặc là các bạn có thể dùng keo sữa nha đặt như thế này rồi các bạn nó lại như thế này nha ở đây thì cái <laughs> đầu tiên thì mình làm nó cũng không được đẹp lắm à, tiếp theo thì các bạn ờ, cuộn tiếp cái lớp cánh ờ, thứ hai các bạn cũng cuộn nhẹ nhàng như thế chúng ta đã ra được gần cái ờ, cái cái ờ, nhị của bông hoa rồi thì các bạn dùng chỉ để buộc nó lại nhá để cố định cái cánh hoa lại như thế này ờ, chúng ta sẽ được cái phần uh, búp bên cái phần những cánh hoa bên trong cùng như thế này thì Tiếp theo thì các bạn sẽ cuộn những cái lớp cánh tiếp theo à, Với những cái mút hoa nhỏ như thế ờ, này đấy Thì các bạn chỉ cần ờ, làm thêm hai cái lớp cánh nữa là được nha như thế này thì ờ, các bạn cũng đã tạo được một cái à, ờ, ờ, bút hoa nhỏ nhỏ rồi à đây là cái cánh hoa <laughs> à, làm cái nói nhiều quá bị lẫn à, làm cái phần à, hoa nó nhỡ nhỡ như thế này đấy thì các bạn làm thêm khoảng à, vài cái cánh nữa nhá không nghĩa là mình nói hai cánh nhưng mà ở ờ, phần búp hoa thì mình sẽ hướng dẫn các bạn làm sau cùng nhá. Còn cái phần này thì mình sẽ hướng dẫn các bạn làm cái ờ, cánh hoa nhỡ trước à, Làm cái bông hoa nhỡ trước Rồi thêm một cái cánh nữa là chúng ta đã được uh, cái cánh hoa một cái bông hoa nhỡ rồi nhá. uh, Thì uh, tùy các bạn uh, muốn làm uh, cái bông hoa nó nở to như to hay nhỏ nở nhiều hay nở ít thì là do các bạn nha à, đây à, sau khi mình ghép thì nó sẽ được cái phần bông hoa nhỡ như thế này đó thì các bạn sẽ dừng lại ở đây nha dừng lại thì để lát nữa chúng ta ghép phần đài vào thì chúng ta đã được một cái bông ừ, hoa nhỡ nhỡ như thế này à, tiếp theo thì mình sẽ ờ, làm ờ, cái bông hoa nở hết cỡ nha à, thì à, với cái tiếp tục thì chúng ta sẽ ghép thêm những cái cánh vào cái phần bông hoa mà nhỡ nhỡ như thế này chúng ta sẽ ghép lần lượt các cánh còn lại vào càng nhiều cánh hoa thì chúng ta sẽ à, càng được cái bông hoa nó to nhá cái phần chỉ buộc của mình nó hơi nhẹ ngắn Đó. À, sau khi các bạn ghép hết các phần uh, cánh hoa mà mình đã cắt ra thì các bạn sẽ được một bông hồng như thế này đây là bông hồng uh, mình làm là nó nở rất là to à, với cái bông hồng to như thế này thì các bạn làm uh, khoảng từ uh, 15 đến 20 cánh nha à, thì ờ, nó sẽ được nở to như thế này còn làm với những bông hồng nhỏ hơn thì chúng ta sẽ làm cái phần cánh nó ít hơn thì ờ, các bạn sẽ làm được cái phần à, hoa như thế này nha à, tiếp theo thì chúng ta sẽ làm đến cái phần à, à, nụ hoa nhỏ nhất thì à, các bạn dùng cái đoạn cái cành như thế này à, với cái phần giấy mà chúng ta vừa cắt cánh hoa thì còn thừa như thế này đúng không ạ thì uh, uh, chúng ta sẽ uh, buộc chúng lại ở phần đầu như thế này các bạn có thể uh, chỉ buộc hoặc là keo để dính lại nhá hoặc là cái phần kẽm si đó thì các bạn uh, Ờ, thì các bạn à, dùng để buộc chúng lại đây như thế này thì mình sẽ buộc này cho các bạn là các uh, trạng thái hoa mà mình uh, đã làm sẵn đây nhá thì uh, đây các sau khi các bạn uh, buộc chúng lại như thế này thì các bạn dùng tay sắm chúng vào như thế này ok dạ à, rồi à, các bạn cũng cắt những cái lớp cánh hoa như thế này các bạn à, bọc cuốn chúng lại dùng chỉ để buộc lại rồi các bạn dùng tay hơi xoắn nhẹ giống như thế này à, thì như vậy chúng ta đã cũng làm gần à, xong cái à, phần à, phần phần phần phần nhị à phần cái phần bút nhỏ nhất của bông hoa hồng thì uh, tiếp theo thì chúng ta sẽ làm phần đài nha thì uh, các bạn uh, dùng một miếng giấy nhá uh, nhỏ như thế này có kích thước là 6 cm uh, nhân với 7,5 các bạn gập uh, 4 chúng lại nha rồi à, các bạn là cắt để tạo hình cái đài hoa à, với cái phần uh, hoa nhỏ nhất cái búp hoa nó chưa nở như thế này đấy thì các bạn uh, uh, cắt đài hoa nó dài một chút nha rồi các bạn dùng tay giãn cái phần bụng cánh hoa ra xoắn nhẹ phần đầu rồi các bạn à, à, đặt thử à, ướm thử vào cái phần hoa như thế này rồi dùng keo sữa nhá các bạn thích kem sữa à, à, phết keo sữa vào cái phần à, đài hoa như thế này rồi chúng ta à, dán chúng lại đây thì mình cắt nó bị uh, bị thừa rồi thì mình sẽ cắt bớt nó đi thì các bạn à, làm các bạn à, chỉnh cái kích thước sao cho nó uh, phù hợp nhất nha rồi chúng ta dùng à, băng keo à, sáp để cuốn lại Đó, như vậy là chúng ta cũng đã làm xong cái phần à, đài hoa cho cái phần búp đầu tiên như thế này rồi Tí tiếp theo thì tương tự chúng ta sẽ làm cho những cái cánh hoa như thế này Đấy, những bông hoa như thế này nha à, Sau khi mà các bạn đã gắn các đài hoa xong thì chúng ta sẽ được uh, các bông hoa hồng như thế này Đó à, Tiếp đến thì chúng ta sẽ làm cái phần là lá hoa nha thì thực ra là cái lá hoa này thì uh, mình nghĩ là nó làm thì rất là mất công ấy thì ờ, các bạn uh, nên tìm mua các, các lá hoa giả đấy thì lúc đó chúng ta chỉ việc ghép vào thôi thì công đoạn làm nó sẽ rất là nhanh nhưng mà ở đây thì mình vẫn sẽ hướng dẫn các bạn làm cái phần lá hoa nếu như mà bạn nào mà uh, muốn làm hoặc là nó không tìm mua được cái hoa lá hoa hồng giả đấy thì các bạn uh, có thể tự làm tại nhà nhé thì để làm được cái lá hoa phòng giả cũng khá là đơn giản các bạn là cắt cái à, mảnh giấy này à, theo kích thước tùy ý nhé cắt làm ba lá thì chúng ta sẽ làm được ba lá trên một cành ờ, các bạn cắt à, những cái phần ở phần dưới này chúng ta sẽ tạo thành đoạn nhỏ này thì ờ, lát nữa chúng ta ghép vào phần cành thì nó dễ hơn nhá uhm, ừ. thì uh, sau khi cắt xong được tạo hình cánh hoa như thế này chúng ta sẽ cắt phần uh, răng cưa mình cắt nó rất là xấu các bạn cắt tầm khoảng 3 lá như thế này nha à. các bạn cắt tầm khoảng ba ờ. Ờ, à, cái lá như thế này à, trên một cái, nhánh lá nhá thì à, nếu như mà bạn nào mà có thời gian thì mà muốn làm cho nó cứng hơn thì các bạn đè cái phần à, kẽm xi si này lên sau rồi làm thêm một cái cánh lá như vậy rồi các bạn gắn lên thì sẽ tạo được hình cánh hoa nhá nhưng mà ở đây thì ờ, hơi vội nên là mình sẽ uh, làm theo cái kiểu uh, cũng không được đẹp lắm đâu nhưng mà mình khuyến khích các bạn nên dùng lá giả để làm nhá. uh, làm như thế này thì nó cũng uh, không được đẹp lắm uh, đấy các bạn uh, cuốn uh, một cái đoạn uh, kẽm si với băng keo sáp màu xanh như thế này nha uh, rồi sau đó thì các bạn uh, dùng keo sữa để hết vào đây uh, các bạn gắn vào cái lớp cánh to nhất các bạn đặt như thế này nha uh, để cho cái phần uh, tạo được cái phần gân lá đầu tiên cho cái cánh hoa à, rồi các bạn à, dùng băng keo sáp để cuốn này Ừ, làm như thế này thì nó sẽ uh, nhanh hơn cái việc là các bạn phải uh, dán hai lá vào với nhau thì nó hơi mất thời gian thực ra có rất là nhiều ờ, cách làm lá hoa hồng nhưng mà uh, mình thấy cái cách này nó nó nhanh nhất nên là mình hướng dẫn các bạn làm thôi chứ thực ra thì cái lá này nó cũng không uh, được đẹp lắm với một cái uh, nhánh hoa hồng mà nó có nhiều uh, cánh đấy thì uh, nhiều nhiều bông ấy thì các bạn nên làm các bạn phải làm số lượng lá rất là nhiều nhá uh, thế nên là làm uh, thủ công như thế này rất là lâu uh, các bạn làm khoảng nhiều uh, cái nhánh lá như thế này uh, sau đó thì các bạn uh, ghép vào cái phần uh, cành này Ừ, thì ờ, ở đây thì mình sẽ chỉ hướng dẫn các bạn là ghép lá vào cái bông hoa hồng ờ, lớn nhất thôi à, còn mình không có đủ lá để mà ghép tất cả các cành này vào với nhau đấy thì mình sẽ chỉ hướng dẫn các bạn à, ghép sao cho nó à, nhìn nó à, ra cái hình dạng một cái nhánh hoa hồng thì đầu tiên thì à, chúng ta sẽ ghép nha cái phần à, bút hoa nhỏ nhất với cái bút hoa nhỡ nhỡ như thế này thì uh, uh, các bạn sẽ ghép như thế này nha à, dùng băng keo sát để cuốn lại cái phần bút hoa nó nhỏ hơn thì các bạn cho lên cao nha rồi uh, ghép thêm một uh, cái nhánh lá vào đây à, tiếp đến thì à, sẽ ghép chưa cuốn xong à, tiếp đến thì các bạn sẽ ghép vào cái phần à, à cành hoa hồng như thế này cành à, bông hoa lớn nhất ấy. À, ờ, rồi à, các bạn bẻ ra nhìn nó hơi thô tại vì là nó chưa có cái phần là lá nhiều ấy thì à, các bạn cố gắng là làm phần là lá nó nhiều hơn một chút nha thì nó sẽ rất là đẹp à, mình sẽ ép cái phần à, một cái cánh lá to vào đây trước như thế này vì nhìn bông hoa nó sẽ tự nhiên hơn sẽ ghép cái viền mà cành à, bông hoa nhỏ nhất à, bông hoa nhỡ nhỡ vào đây rồi à, ghép thêm phần lá vào ở đây mình làm rất là ít lá nên là các <laughs> bạn nhìn nó hơi buồn cười nên là các bạn à, à, cố gắng thì à, làm lá nó nhiều một chút nha thì nó sẽ rất là đẹp à, rồi các bạn à, à, dùng tay ấy. Ờ, để ờ, chỉnh lại các ờ, cái cành hoa ra cho nó trông nó tự nhiên ra mà làm được nhiều cái lá hơn thì nó sẽ đẹp hơn rất là nhiều nhá như cái cảnh mẫu mình đã làm ấy thì làm nhiều lá thì trông nó rất là tự nhiên Đó rồi mình đã hướng dẫn các bạn làm xong cái mẫu ờ, hoa hồng như thế này Thì um, chúc các bạn thành công với cái mẫu hoa mà mình đã hướng dẫn nha um, Các bạn mà có thắc mắc gì thì ờ, cứ để lại cái bình luận bên dưới thì mình sẽ cố gắng hỗ trợ các bạn um, à, với những cái cành hoa hồng như thế này thì các bạn hoàn toàn có thể làm để tặng hay là để cắm ở nhà đều rất là đẹp nha đây là hai cái cành nhỏ mình đã làm cành mình vừa làm xong thì nó khá là xấu ừ, vì nó rất là ít lá à, thì chúc các bạn thành công với cái mẫu à, hồng này nha xin chào và hẹn gặp lại ờ, các bạn ở những clip sau à, với những cái, cái loại hoa khác mình sẽ cố gắng tìm hiểu và sẽ cho ra các mẫu hoa là phổ biến nhất mà các bạn đang cần Ờ, chúc các bạn thành công xin chào và hẹn gặp lại nhé